chị hỏi bạn gái nè em có đồng ý lấy người nước ngoài không miễn anh ấy sống ở việt nam là được rồi chị ủa giả dạ tỷ anh ấy sống bên hàn quốc không được hả dạ em thích ở việt nam Tuấn đã quyết định ở Việt Nam luôn đúng không Tuấn? giờ dạ, em chết ở đây luôn nha à, đó, chết ở đây nói luôn vậy thôi, ta ở vài chục năm nhưng mà già ta về quê ta đó Dạ lúc đó chắc suy nghĩ em thay đổi Thay đổi gì nữa, ở vậy ta mấy chục năm còn thay đổi gì nữa Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? à, bạn gái mất đi xưa hay là mất đi xưa chửi nhiều cái gì nhiều chửi thề ai chửi thề à. có đâu trời ơi gái việt nam đâu không có ai chửi thề đâu anh không thích chửi thề em có chửi thề không dạ em chưa bao giờ chửi thề à ủa em cũng biết chửi thề đó hả à, em biết mà em không có sử dụng <laughs> em có thấy gái việt nam chửi thề lần nào chưa à cũng nghe mà em thì gái chửi thề sao à <laughs> nên là giọng nói thì dịu dàng nói trời ơi chửi thề mà dịu dàng nữa thường thường là kêu ba mẹ liên quan đến ba mẹ <laughs> chữ thầy liên quan bà mẹ hả dạ. <laughs> dễ thương quá rồi mời em gái giới thiệu em chào anh quyền linh chị cát tường và tất cả khán giả đang xem chương trình em gửi lời chào đặc biệt đến ờ, bạn nam bên cạnh ạ à. dạ em tên là huỳnh diễm phương em sinh ra và lớn lên ở ờ, củ chi em 29 tuổi hiện tại em đang làm việc ở quận 2 và ờ, công việc của em là thiết kế đồ họa chào anh quyền linh chào chị cát tường chào quý khán giả và chào bạn nữ bên kia, em tên là Lý Quý Tuấn, à, năm oh. nay em 31 tuổi, em đến từ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Em là người ở đâu? À, dạ em là người Hàn Quốc. Ồ. Oh. Nói tiếng Việt hay quá trời. Qua Việt Nam lâu chưa? Dạ em qua Việt Nam 4 năm rưỡi rồi. Tên Hàn Quốc em là gì? Dạ Lee Kyung Chun. Lee Chong Gun. Lee Chong Chun. Lee Chong Chun. Lee Chong Chun. Dạ Lee Chong Chun. <laughs> anh lên đó không được đâu anh em Ansayo Dạ được anh Kasabida Rồi vỗ tay cho anh chàng Hàn Quốc các quý vị Tuấn đang làm công việc gì? Dạ em làm thu nhập biên tiếng Việt Lý do tại sao bạn lại uh, yêu tiếng Việt và chọn Việt Nam để đến làm việc? Tại em thấy Việt Nam là nơi đất lan chiếm đầu Em đã chọn Việt Nam để sống mãi mưu sinh ở Việt Nam luôn lấy vợ về xong rồi ở Việt Nam luôn hay là về lại Hàn Quốc em sống ở đây luôn Người Hàn qua bên Quốc. đây em ở với ai tại em ở với bạn đồng nghiệp của em à, bạn đồng nghiệp, Dạ. bạn đồng nghiệp là bạn bên Hàn Quốc hay là bạn Việt Nam à người Việt Nam bạn trai hay bạn gái bạn trai à <laughs> bây giờ Để là giới thiệu quá. điểm mạnh điểm yếu của hai bạn nha rồi bạn nữ dạ về tính cách thì em là người hòa đồng hiền lành em sống rất là đơn giản Chưa bao giờ ờ, make up rồi ờ, bắn son, trang sức và em mặc đồ cũng ờ, kính cổng cao tường không à. Em biết nấu ăn, biết ờ, may vá, biết vẽ, biết viết thư pháp và biết chụp hình. Em biết Dạ. nói tiếng Hàn. Em biết nói tiếng Ủa, Hàn. tiếng Hàn nữa hả? Để nó- rồi hai bạn nói chuyện với nhau vài Hai câu người đi. nói chuyện tiếng Hàn em. đi. 아, 안녕하세요. 아, 한국말 할 줄 아세요? 어, 저는 phương 네, 저는 또한입니다. 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 네, 감사합니다. Ủa? Ú bà, ú bà, ú bà. Ú bà, 사랑해, 사랑해. Tuấn hát một bài hát nào về tình yêu của tiếng Hàn Quốc được không? tiếng Việt cũng được à? Thôi hát thì của Hàn À, Quốc đi. à, Dạ tiếng Hàn Quốc hả? Hàn Quốc đi. À, thì em chưa học thuộc nên em có điện thoại hát được không ạ? Rồi mở ra hát đi. 네, cảm ơn anh. 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 어, 네가 너무 보고 싶은 날엔 너무 견디기 힘든 날에는 너를 사랑한다 입가에 맴돌아 혼자 다시 또 crying for you 혼자 다시 또 missing for you baby I love you I'm waiting for you dạ cảm ơn Hay. Hay quá nhưng mà không có hiểu. Bây giờ hát miếng tiếng Việt đi. à, tiếng Việt nữa Ủa? Đúng rồi. <laughs> từng để yêu thương kia trở là nỗi đau có đông bề nơi cảm phong ai chẳng tất cả thanh xuân để thương một ngày cho chỉ còn là giấc mơ rồi được rồi dạ. cảm ơn bạn gái cảm nhận thế nào dạ anh ấy hát rất hay ạ à. anh có thể chia sẻ về tính cách và Dạ hết của anh không ạ? À? Tính cách anh là không có nóng tính, không có gia trưởng và sở thích anh là hát và đi nhậu. <laughs> Ừ, đi nhậu. Những cái khuyết điểm của em là gì? Sau khi nhậu thì hơi hơi hơi nói nhiều và em không biết nấu anh. Em có thích ăn món gì ở Việt Nam món gì không? Phở và bún bò phở bún bò dạ. hai món đặc sản thích ăn gì nữa bánh mì bánh mì cuốn thịt nướng à. chị hỏi bạn gái nè em có đồng ý lấy người nước ngoài không miễn anh ấy sống ở việt nam là được rồi chị ủa giả tỷ anh ấy sống bên hàn quốc không được hả dạ em thích ở việt nam Tuấn đã quyết định ở Việt Nam luôn đúng không Tuấn? Giờ dạ, em chết ở đây luôn nha Ờ, à, đó Chút đi ta nói vậy thôi, ta ở vài chục năm nhưng mà già ta về quê ta đó Dạ lúc đó chắc suy nghĩ em thay đổi Thay đổi gì nữa, ở nhà ta mấy chục năm còn thay đổi gì nữa rồi ờ, tình trường thì sao? Dạ em trải qua một mối tình à. Em quen được uh, ờ, 3 năm và chia tay cũng hơn 2 ờ, năm rồi À, lý do tại sao chia tay? Anh ấy không có công khai mối quan hệ, không giới thiệu bạn bè, gia đình. Vậy là không được, tình yêu là đẹp phải công khai cho mọi người biết, có gì đâu mà giấu giếm, đúng không? Rồi, à, Tuấn ơi, mình có mấy mối tình rồi Tuấn Hà? Dạ em ta có ba mối tình rồi Ở Hàn Quốc một, Việt Nam hai Trời oh, Về Việt Nam cũng có hai mối tình Rồi lý do tại sao chia tay à, Em chưa bao giờ kéo dài đến một năm Thì em đã cố gắng hết sức rồi Nhưng mà có ơi thấy em vô tâm quá này em bỏ em Nên là bị tả rồi Bị đá hả? Tức là em bị bỏ chứ không phải em bỏ người ta hả? Em bị bỏ rồi rồi em nhưng bị bỏ là... tình nghiệp quá hả nhưng em em có phải là người vô tâm không em thấy em rất là chủ đáo và nhiệt tình em không có vô tâm đâu vậy sao ta lại nói em vô tâm kỳ vậy ta thôi bây giờ à, bỏ qua chuyện cũ đi bây giờ tuấn muốn tìm một người bạn gái mới nè là người như thế nào lịch sự và lễ phép biết tôn trọng người lớn tuổi phụ nữ việt nam là những đức tính đó luôn luôn có trong người luôn em có thấy chị Won là lấy trấn thành chưa dạ yeah, em thấy Won rất là hạnh phúc hy vọng rằng em sẽ tìm được người vợ giống như à, cặp Won trấn thành á dạ em cảm ơn anh à, rồi em à, mong muốn người con gái vợ của em phải cao thấp mà như thế nào trở lên một mét năm là được ạ rồi <laughs> mét năm được ạ <laughs> rồi gì nữa da trắng mắt đẹp mắt đẹp là mắt như thế nào mắt hai mi và mắt hơi hơi hơi to hai mi hai mí hai mi nó khác nha hai mí và à, hai mí, hai mí. hơi to còn à, bạn gái bây giờ em thích một à, mẫu người bạn trai như thế nào cao trên một sáu mươi bảy dưới một mét bảy mươi lăm được không tuấn em sau khi mang dây thì được <laughs> Rồi, gì nữa em ha? Tóc thì nhiều thẳng, à, mắt không đeo kính. Chà khó à. Rồi gì nữa? Như đó thôi ạ. Còn nhiêu đó là muốn chết người ta à, rồi. cân nặng phải cân đối nữa. Là không mập không ốm. Dạ. Không anh này em nhìn dễ thương lắm em. Cân đối lắm. Xin chào. Đẹp má, đúng rồi, đứng lên cho chị coi cho coi. Đứng lên. Em hơi thấp. Đẹp được rồi, xoay một vòng. Rồi. Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? à, bạn gái mất đi xưa hay là <laughs> mất lịch chửi, chửi nhiều cái gì nhiều chửi thề ai chửi thề dạ. có đâu trời ơi gái việt nam đâu không có ai chửi thề đâu gì nữa không quá ghen quá ghen nhưng mà em có lăng nhăng không em không có lăng nhăng nếu mà em chung thủy em đi đưa đi đứng thẳng hàng không liếc qua liếc lại thì người ta sẽ không ghen còn nếu như mà em có hành tung mờ ám người ta mới ghen hiểu dạ. không dạ em sẽ chung thủy thôi nha à, mai mốt thì cố gắng hết sức kiếm tiền để dành để mua chung cư chung ở cư. Việt Nam được tướng tá cũng là hợp với em đó Sao nữa hai chồng như lấy nhau về bán kim chi với sâm Hàn Quốc cũng được yeah. <laughs> Dạ. Ồ, trời em dễ thương quá anh không thích chữ thề em có chữ thề không dạ em chưa bao giờ chữ thề ạ à. ủa em cũng biết chữ thề nữa hả à, em biết mà em không có sử dụng <laughs> em có thấy gái việt nam chữ thề lần nào chưa ờ cũng nhé mà em thì gái chữ thề sao ờ <laughs> nên là giọng nói thì dịu dàng nói trời ơi chữ thề mà dịu dàng nữa thường thường là kêu ba mẹ liên quan đến ba mẹ <laughs> chữ thề liên quan đến ba mẹ hả dạ. <laughs> dễ thương quá anh đây dễ thương lắm ủa quê em ở đâu vậy dạ em ở củ chi ạ à. em có đi củ chi lần nào chưa dạ có củ chi đẹp không dạ đẹp anh này có vẻ rất là gọi là hiểu văn hóa Việt Nam luôn đó à, cô kia hiền khó quá hiền dạ, cảm ơn ví dụ mà mình tiến tới hôn nhân được á em ở ờ, Tuấn thì mình sẽ kết hôn theo phong tục của Việt Nam hay của Hàn Quốc à, Việt Nam anh ba Việt mẹ em có đồng ý bay hả? qua Việt Nam cưới vợ cho em không hay quá dạ, có ba mẹ em thoải mái lắm à, ba mẹ em là lúc trước là giáo viên công chức à Hàn giáo Quốc. viên uh, dạ, dạ. bên Hàn Quốc rồi ba mẹ em giáo viên bên đó có kinh doanh gì không à, sau khi nghỉ luôn hôm nay thì đâm luôn thôi à làm ruộng hả à. ủa hàn quốc cũng có làm ruộng nữa hả à nông ruộng nhỏ nhỏ xíu thôi à à vậy là em ở vùng nào miền nam thành phố quang du là thành phố đến số năm giống như là so sánh được là thành phố cần thơ à tức là cách cần... từ từ cái thành phố đó tới seoul là bao nhiêu cây số khoảng ba bốn trăm cây số khoảng bốn tiếng đồng hồ vậy là cỡ cà mau chứ không phải cần thơ đâu nó cỡ cỡ cà mau vậy ha tức là bay thẳng qua bên quê em luôn hay là bay qua hàng ờ, Seoul rồi mới đi về quê em từ Seoul thì phải xuống Nhới thì bằng xe xe tàu 4 tiếng thì mới tới được ạ à. à rồi gần tức là... mà đi xe có 4 tiếng thì Seoul là quá gần rồi đó để anh hỏi cho bên gái đàn gái hiểu luôn đó hôm nay Tuấn có nha. đi với ai không à em có một bạn đồng nghiệp và một bạn thân Hàn Quốc yeah. À. của em à rồi, rồi chào hai bạn Nguyên Linh và chị Cát Tường quý vị khán giả à, em tên là Yun Song Yul bản thân của anh Tuấn. À. Em thấy hai người rất là xứng nhau. Anh Jun chắc là sẽ thích cô này. <laughs> À, tại sao biết anh thích? Đẹp. À, <laughs> đẹp. Anh Tuấn thì không thấy được nhưng mà em thấy là đẹp. À. Yeah. Dạ. Tuấn rất là hiền lành. Để mà hai người bấm nút thì em cũng hài lòng. <laughs> Rồi em có bạn gái chưa? Dạ yeah, em không có. Có muốn có bạn gái giống anh Tuấn không? À, dạ dạ. Nhưng mà em thấy mắc cỡ. Sao mắc cỡ hả? Mắc cỡ y chang anh tuấn ngồi đây vậy đó anh, nói chuyện bây giờ ở đây cũng là mắc cờ chết luôn có gì lên đây chị với anh Quyền Linh giúp cho Có bạn gái vui lắm lấy vợ còn vui nữa Năm sau em đăng ký <laughs> Thêm ý kiến của bạn Việt Nam nè Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường Em là Huy Là bạn đồng nghiệp cũng là bạn cùng phòng với lại à, anh Tuấn thì à, Ở chung á hả? Dạ đúng rồi Ngủ chung hả? Tại vì công ty là thuê nhà cho tụi em ở Anh Tuấn là một người là rất là quan tâm tới người khác và hiền lành Tức ờ, là ảnh không bao giờ nóng tính là cái đó là chính xác à, ảnh nói là anh thích nhậu nhưng mà một tuần anh nhậu ờ, chưa tới một lần ảnh nhậu xong thì ảnh có hay làm thơ về Việt Nam ảnh thể hiện cái tình yêu về đất nước Việt Nam thì em thấy là anh Tuấn rất là phù hợp với bạn nữ bên đây cảm ơn em rất tốt ha rồi rồi hôm nay em đi với ai dạ em đi với em trai đồng nghiệp và bạn em chào em chị Cát Phượng Oanh Quyền Linh em là em trai của Cát Tường rồi em thấy uh, hai anh chị như thế nào à, em thấy cũng uh, xứng xứng ở ờ, chỗ nào bên ờ, bên đây cũng được trai cũng xứng chị em đồng ý phải không gả chị luôn phải không Tuấn uh, nói một vài câu với em vợ tương lai đi Chào em nhờ tương lai Dạ chào anh Sao nữa anh, anh, anh hứa anh chăm sóc anh rô răng à rô hết <laughs> thôi được rồi rồi bây giờ nha mình à, sẽ mở rào ra cho tuấn gặp bên kia yeah. Dạ. cái nào không nói tiếng việt được thì nói tiếng hàn rồi anh dịch cho ha anh dịch tiếng hàn ra tiếng lào cũng hay lắm yeah. rồi thôi mở hàng rào mở rào hoa và nước hoa dạ em cảm ơn anh ạ em cũng có quà tặng lại anh ạ em hay đi du lịch á em chụp lại những phong cảnh ở nơi đó à. hy vọng anh sẽ thích nó à, cảm ơn em anh cũng thích đi du lịch ừ. yêu việt nam mà anh rất là thích tuấn à, cảm nhận cái người đối diện của mình như thế nào tuấn thế là xinh dễ thương nó là đẹp phép nó là hiền lạnh. em thấy anh sao cô cô cô cô cô ấn tượng chị không ạ? Dạ, em thấy anh nói tiếng Việt hay, nhìn cũng dễ thương. À, anh cô em em đã học tiếng Hàn Quốc đâu chưa? Ừ, dạ, em học ừ, lâu à. Bây giờ nó quên hết rồi, em nhớ sơ sơ. Em biết nấu ờ, các món ăn hàng À. Anh sẽ chỉ em tiếng Hàn Quốc thì em nấu ăn cho anh được không ạ? Dạ được ạ. À, cảm ơn em. khi thì hẹn hò thì em có thích ví dụ thì xem phim hay là uống cà phê hay là ăn cơm Hàn Quốc dạ tất cả luôn ạ à. dễ lắm em, em có dễ thích nhậu không dạ em ờ, không thích nhậu ạ anh uống bia thì em uống uống trà cũng được <laughs> em khó không à, à, mẹ em dễ lắm mẹ em nấu món hàng rất là ngon à, à khi nào có cơ hội thì anh qua gặp mẹ em chào hỏi được không à, dạ được ạ à, cảm ơn em hỏi cổ thích con trai hay gái à, em tương lai em muốn sinh con thì muốn tệ mấy con dạ em thích à, đẻ con trai trước con gái sau ạ à. à, được không được à, được mai mốt thì cưới nhau thì em quản lý kinh tế hết thì anh chỉ lấy một số chi phí cà phê là được dạ anh tốt quá à. cũng học của việt nam nhanh quá ha em hỏi hỏi tôi anh ở về ở nhà em luôn được không à, em có muốn anh ở rể gia tiền em không dạ em thích ở riêng ạ à. à thích ở riêng ở à. riêng ờ à, anh cũng thích ở riêng thì <laughs> ráng đi dành tiền mua chung cư lẹ lẹ nha rồi để ở riêng nha ở ờ, chung cư thì bình thường có hai phòng ngủ à. à cho hai người ở thoải mái người ở Tự phòng nhiên, hả <laughs> hai vợ chồng ở phòng thôi chứ hai phòng riêng um, thì hoạt động thì một phòng là sao hai chồng ngủ một phòng thôi chứ à dạ một phòng là nhà khô ờ à, một phòng là nhà kho yeah. <laughs> Dạ. còn một phòng là hai người ngủ chung rồi cái yeah. Dạ. mốt đẻ con thì là là là con ngủ phòng bên kia hai vợ chồng ngủ phòng bên này nãy giờ em nói chuyện cô gái ấy á cái nhịp tim mình có thay đổi gì không trái tim là rung rung rung rung mà bây giờ vẫn như vậy đi đi đi lại đây nè nắm tay nhau nắm nắm nắm chứ đưa tay ra chỉ nắm tay hai tay luôn cảm nhận như thế nào nhắm mắt lại nghe cảm nhận coi nó có rung có điện gì nó truyền qua không à, ấm áp thôi hạnh phúc nói với cổ quá à em em em có cảm giác trái tim của anh đang rung rung em Thấy không? Em thấy tay anh rung chứ phải tim <laughs> Tay anh tặng luôn mà Mà hai người có mặt ở đây là chắc có có duyên Nếu mà em bấm nút thì anh sẽ cố gắng hết sức Hai người tìm hiểu nhau Anh muốn em cho anh cơ hội một lần Rồi Cảm dạ. ơn vị trí đẹp trai Rồi, được <laughs> đặt tay vào nút bấm đi em đây em có hay xem chương trình bạn muốn hẹn hò không dạ có nhiều có nhiều luôn hả dạ. em thích chương trình này không dạ thích rồi bây giờ là em chuẩn bị tâm lý nha dạ hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian chúc mừng tuấn nha đấy hai bên nắm tay nhau nào nắm tay nhau trời ơi à hôn miếng đi trời ơi nếu mà anh yêu em là nói tiếng hàn nói sao 아 사랑해요. đúng không anh? 동 오늘 너무 가슴이 두근거리고 사랑해 사랑해 là dạ. gì à, hôm nay trái tim đó là London và yêu em <laughs> yêu nhau từ kiếp nào đây đó? là những chiếc vé xem phim cùng gặp Cinebox 212 Chiến Thắng ở đó chiếu những cái phim rất là tình cảm ha đến đó xem phim để có không gian lãng mạn để yêu thương để hiểu nhau nhiều hơn nha dạ. mời bạn nam ngồi với ai mời bạn nữ rồi mời em gái À, dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn Nam Minh kia và toàn thể quý vị khán giả Em tên là Phùng Thị Phương Thảo, em 26 tuổi Công việc của em là điều dưỡng à, Hiện tại em đang công tác tại Bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh À quê em ở đâu? Dạ em ở Củ Chi chị Củ Chi Thảo 26 tuổi làm điều dưỡng ở Bình Thạnh Mà bạn trai Em tên là Đoàn Tiến Vương Năm nay em 32 tuổi Em là dược sĩ hiện là trình dược viên ở quận Gò Vấp à. Quê em ở Khánh Hòa Hay quá cũng à, cùng à, ngành nghề ha dạ. à, Em có những cái ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là không nhậu nhẹt không không, nhậu. À, không thuốc lá không cờ bạc Chà. Dạ. rồi em thì biết nấu ăn và tất cả những việc của phụ nữ em biết làm hết có tật xấu gì không thì em chỉ dễ ngủ với lại ngáy hả ngáy lớn không nhà nói thì chắc em là ngáy lớn á chị anh ngáy lớn lắm hả anh <laughs> điều dưỡng lo rồi về phải điều dưỡng ngáy là mệt có cách nào trị bớt ngáy không em có chị Tại có một cái mẹo nằm ngửa ra thì mình sẽ ờ, ngáy mà nằm mình nghiêng thì nó sẽ không ngáy mà, mà em ngủ em hay nằm, nằm nghiêng về bên trái à vậy dạ. hả nằm nghiêng có điều dưỡng đây sợ gì rồi em gái khuyết điểm ưu điểm của mình là gì ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng còn ờ, khuyết điểm của em tại vì em là một người sống tình cảm cho nên là em rất là dễ bị ờ, xúc động à, dễ khóc hít thở thật ờ, sâu đã trải qua mấy mối tình rồi à, trước giờ em trải qua hai mối tình à, hồi còn sinh viên thôi ạ à. à, cuối cùng cách đây cũng là 6 năm rồi ạ 6 năm vừa qua tại sao không có bạn trai do công việc của em thì chỗ làm ở bệnh viện thì đa số các chị điều dưỡng là nữ thôi có bác sĩ nhưng mà người ta cũng có gia đình hết rồi vậy. nhà em ở củ chi sáng em đi rồi à, chiều về là tới chiều rồi không có cơ hội tiếp xúc thì hy vọng ngày hôm nay tìm được một nửa của mình ha dạ em cũng hy vọng trai, bạn mới mối tình rồi em dạ em thì à, tính ra em ở sài gòn này là 14 năm thì ừ. cũng hết là 8 năm yêu đương thì cũng hết ba tình trời ơi dữ vậy đó hả cuộc tình gần đây nhất là bao lâu dạ cái đây cũng một năm chị cũng ờ, quen nhau trên chương trình bạn muốn hẹn hò mà trên trang á chị quen thì cũng có trang bạn dạ. muốn hẹn hò đấy ha dạ. sao chia tay em thì rất là chiều chuộng bạn gái nhưng mà nhiều khi chiều quá thì bạn ấy sẽ nói là mình nhu nhược không có chính kiến tại vì mình thương thì mình mới chịu được như vậy chứ không phải là lý do là gì hết ừ. có lý do bạn gái chia tay chưa hợp chưa đủ duyên thôi bỏ qua chuyện cũ dạ. ha bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào nè Dạ, mong muốn của em là tìm người bạn trai là chiều cao khoảng 1m65 à, ờ, Tính tình thì không gia trưởng à, Nói nhiều một chút xíu à, Có tính hài hước Em không thích là bạn trai để móng tay dài Nói chung là nhìn bê bối Em em không thích cái đó Có để móng tay dài không? Hồi tôi qua kiểm tra nha Có móng dạ. chân dài được không? Rồi em cao mét mấy? Dạ em chắc mét 60 gì rồi Rồi 60 là thiếu 5 phân rồi được không em? À, tóc anh có vuốt keo lên không anh? À, tóc mình không có vuốt có rồi vuốt nói chung vuốt nó cũng lên <laughs> cũng không nhiều lắm sao dạ. cảm em trời dạ, ơi dạ tình yêu người ta tốt với mình ta thương yêu mình được rồi dạ ừ. em nghe chiều chuộng là em thích rồi rồi bạn trai muốn kiếm người bạn gái như thế nào chỉ cần à, một người à, thương yêu mình là được chị tại vì thương yêu thì có thể làm được tất cả những cái gì khác đúng rồi anh quan ơi. trọng không phải là là hình dáng mà là dạ. trái tim dạ chào chị nói cao bao nhiêu em mét sáu mét sáu hả dạ ờ, ờ vú keo cũng không được ha thôi không sao dạ. mình phải gọi là đẹp trai không bằng trai mặt mình phải chăm sóc dạ, bạn gái mình mặt rồi kỹ vô dạ. nha nhưng mà nếu được thì bao lâu mình uh, tiến tới hôn nhân cũng tình cờ như hôm bữa là em đi uống ờ, nước thì có một ông thầy nói chung là ông nói em là đã ba cuộc tình thì nhà em có bao nhiêu người thì ông nói hết rồi ông nói thì chắc khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm là sẽ có vợ dạ ủa cuối năm nay hoặc đầu năm sau đám cưới được không à, dạ thưa chị là em cũng đi coi thầy rồi một một <laughs> dạ một là năm nay hoặc là hai năm sau ạ à. à anh vậy ơi, một là năm nay hai là hai phải năm là sau một nha. trong năm nay dạ. còn không là hai năm sau chứ còn bắt đầu năm sau là không phải cô này cô dâu rồi nha dạ hai người đi coi thầy hết hả không em thì tình cờ với em không có đi coi à. ủa, ủa em có trang điểm hả dạ à, thì à, cái này á là có tại vì nói là cái chân mày em thì nó rậm nhưng mà nó ngắn à là Hình... coi thầy luôn đó hả không mẹ em nói là ờ, kêu ờ, ấy đi cho để coi thử đường làm ăn được có được tốt hơn không à làm bao lâu rồi dạ em làm cũng gần một năm là thấy tốt hơn không dạ thì thấy nó cũng có tốt hơn nhưng mà nó tốt quá không thì em chưa biết không à. phải thời gian rồi, rồi rồi rồi bây giờ lấy lấy nhau về là mình làm dâu không em dạ nhà em thì không có làm dâu công việc của em thì làm ở đây thì nó sẽ tốt rồi còn ba mẹ thì ờ, có kêu vô cũng không chịu vô rồi thôi anh ơi không làm dâu nhưng mà vậy làm rể được không anh ờ đó làm rể được không được em tại vì nhà anh ba ba người con trai là ba má chưa mà đòi bắt chứ dạ không có có mẹ em chút mẹ trời ơi bắt rễ nuôi mệt lắm em ơi bây giờ mình hỏi thử coi bên đây có cho bắt rễ không nha đàn gái ờ, đại diện ơi thì hôm nay em đi với mẹ em với mợ với ờ, chị đồng nghiệp rồi bạn thân từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi mời ờ, đại diện đàn gái Chào Quyền Linh, chào các tường dạ. Tôi là mẹ của Phương Thảo Thì nói ngay Phương Thảo thì đi làm suốt à Về tới nhà thì phải 8-9 giờ đêm Tại vì bé Thảo còn phải học thêm nữa Chỉ dụng cái nước là chỉ không biết nấu ăn cái gì cũng mẹ lo hết luôn á nên là nó là con gây út ở trong nhà nữa nên là cha mẹ hơi cưng tí xíu <laughs> nhưng mà dù bắt rễ thì ờ, coi à, ờ, bắt rễ nhưng mà tùy nó thôi hẹn giờ nó muốn ở đâu cũng được hết rễ này bắt gì được không đó là tì nó thôi chứ giờ cũng không biết nữa về nhà có chỗ ở không cô có chứ củ chi mà ở củ chi dạ cũng ra đất đai rộng rãi đúng rồi đúng rồi ừ, có đúng làm rồi. vườn gì không ừ, nhà chỉ chăn nuôi thôi không có nuôi làm gì vườn. cô nuôi bò với nuôi heo rồi về thích nuôi bò nuôi heo dạ thì cái đó thì con làm cái gì cũng được à, <laughs> được. được rồi cảm ơn cô em đi với ai dạ em đi với lại hai em trai chào anh quyền linh chào chị cát tường chào quý vị khán giả Em à, tên Cường là em ruột của à, anh Vương Cũng là đồng nghiệp trong công ty Chị gái bên đây thì em thấy cũng dễ thương à, Chị không biết nấu ăn thì có về ảnh nấu cho chị ăn <laughs> Trời ừ. ơi hay quá nấu Trọ thì à, ảnh nấu đồ ăn cho tụi em À ừ, Ảnh thì rất là chịu khó Thấy không, em trai đẹp cũng trai không, không em? Đẹp trai không? Chơi dạ đẹp Ảnh đẹp như vậy luôn á Được không? Mà cặp đôi này em thấy hợp dạ. không? Thì em thấy hợp à, Cũng mong à, hai anh chị cho nhau cơ hội hẹn hò rồi, rồi cảm ơn em nào. giờ tôi qua tôi coi coi đàn gái có phong thủy hợp với đây không ha ôi em gái em chào dễ thương quá em hình dung anh này sao dạ một mét sáu mươi cũng hơi hơi tròn người không có tròn không có tròn ừ một người sạch sẽ nè tại nãy em nghe vụ chân mày chân mày chắc là rất là quan tâm đến ngoại hình đúng không anh tóc tóc tóc ừ. thôi chuyện tóc bỏ qua đi anh anh đôi khi mình có à. muốn cũng không như ý muốn đâu đúng em đúng xài á anh đúng xài dạ, Cục. dạ vậy được nói chung là tóc anh đẹp hơn tóc anh vậy đó dạ vậy đi anh thấy rằng là anh bên đây cũng thật tình ha em gái bên đây là phải nói kiên nhẫn chăm sóc bệnh nhân dạ. đó ha điều dưỡng là tốt lắm rồi, anh thấy hai bên hợp đó nha hợp rồi cho gặp nhau rồi. đây lên ơi mình mở rào đi em chào anh em cảm ơn quà gửi dạ em cảm ơn anh dạ em cũng có một món quà tặng anh dạ à, trước khi biết gặp anh là em đã mua món quà này sẵn rồi dạ. khi này gặp anh là nó là của anh rồi cảm ơn em quà gì vậy em mở ra coi nó cái gì dạ cái ví vậy à ủa chị thấy bạn trai đứng cao mà sao em em đứng lên em đo với bạn trai coi dạ thì em chỉ nói là em một mét sáu nhưng mà em là 65 dạ đúng rồi anh là hơn mét sáu đúng không vậy sao tự nhiên mắt mới khai lùn xuống chi vậy ông sợ cái lỡ lùn hơn cái thì cũng đỡ chị thử lòng bạn gái mà sao ông đã khai đại nhiều tóc đi là em ở bình thạnh luôn em ở củ chi anh không ý là em ở à, là từ củ chi sáng chạy xuống dạ từ củ chi sáng em chạy xuống chiều em về sao thế dạ nếu có bạn trai thì khác à. dạ có bạn trai thì đón em mình dạ, ờ, đúng anh rồi. thì anh ở ờ, ngay lê quang định á, à lê quang định anh à, dạ kế bên, bên luôn dạ kế bên luôn anh nhớ em tên gì không em tên thảo dạ, dạ. <laughs> hai mươi sáu tuổi dạ <laughs> em nhớ tên gì không dạ tên phương dạ nhớ mỗi buổi sáng là em thường đi ở trên đó em đi mấy giờ mới xuống tới đây được Dạ khoảng 5 giờ rưỡi ở nhà em xuống anh à. dạ. Thế ví dụ như nếu mà mình hẹn hò thì sao nhỉ? Nói chung là à. thời gian em có thể chủ động sắp xếp được Hẹn của chia hẹn thành phố để biết đường anh còn chạy <laughs> Hẹn bệnh viện nó cho nó gần Bướu đó anh Đấy là ví dụ như là hẹn Củ Chi thì ờ, anh sắp xếp là chạy lên Củ Chi chứ không phải là chạy luôn <laughs> Em thì làm việc về hành chánh, uh, có trực đêm nữa nhưng mà nhưng mà mỗi mỗi tuần một lần thôi dạ còn những ngoài giờ hành chánh thì bốn rưỡi em được tan ca rồi thì lúc đó anh muốn hẹn hò thì coi như bốn rưỡi tan ca thì bạn này tan ca qua chở đi ăn đi uống đi chơi coi phim gì xong luôn rồi mới đưa về dạ. củ chi khuya dạ. là mình đưa về rồi mình chạy về anh minh dạ dạ giống như anh tưởng tượng thì em được bao nhiêu phần trăm uh, trong dự định của anh ạ tám mươi dạ, còn Cảm chủ ơn. yếu là ví dụ như hai người mà ừ nói chuyện hay là cái gì đó có hợp hay không thực ra thì ờ, ba mẹ hay là dưới nội thì cũng muốn là có cháu dâu thầy bói người ta đã coi cuối năm là phải cuối năm còn không là phải hai năm nữa đó à, thầy có coi nói vậy nhưng mà chừng khoảng một tuần sau Hả? thì được uh, chương trình gọi lên cấp tin thì thành ra mình cũng nghĩ đó là duyên nên mình cũng muốn co, cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu nếu mà duyên đó có thì mình tiến đến dạ em cũng hy vọng là mình đến đây thêm một cái duyên rồi còn có nợ hay không là à, do mình thôi cuộc trò chuyện kết thúc đặt tay vào nút bấm nha hai bạn cô gái cũng rất là thông minh chín chắn đấy tất cả chúng ta có quyết định trong vòng 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian rồi nắm tay nhau đi hai bạn tay hợp lý nha <laughs> hả cảm giác sao em gái phải lạnh hả? Em trai cảm giác sao? Ấm hơn người ấm người lạnh dạ. hả? Bây giờ thì hỏi xin phép mẹ thì... lại coi Xin phép mẹ một lần dạ, nữa coi là Xin phép cô thì cho con được uh, hẹn hò để tìm hiểu nhau với uh, Thảo Rồi xin tiếp thêm miếng nữa đi Có, Xin phép cô đi kìa, hôn nhau kìa à, Xin phép cô làm như hôn con nữa không đâu bên đây vậy má đi nào mời bạn nữ thôi mời em mời bạn nam rồi ngồi đi bạn dạ em chào anh quỳnh linh em chào chị cát tường ạ à. em chào quý vị khán giả và chào bà Nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em à, đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở Nghệ An ạ. Hiện tại thì em à, đang làm việc tại à, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mời bạn trai. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có à. mặt trong trường quay hôm nay. À. <laughs> Tên em là Nguyễn Cao Cường. À. Ờ. Em năm nay 32 tuổi. À. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương. Giọng Nghệ An luôn hả? Giọng Nghệ An anh ơi Ờ, à, dễ thương quá hả? Giọng này nghe lạ lạ nha Giọng ờ, nó hơi hơi khó nghe chút xíu không, anh Không, có, nó, nó, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm chút <laughs> xíu Dạ, dạ, dạ. Hỏi điểm mạnh, điểm yếu nhau luôn đi Ờ, à, anh ờ, có điểm mạnh gì anh? Anh, ờ, điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành, thật thà siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc. Um... <laughs> rồi còn không gì nữa không <laughs> hả nhiều không lắm anh ơi nhiều không lắm hả dạ có không mê gái không <laughs> chắc gái thì cũng phải có chút chút chứ không thì không được rồi anh ơi đúng rồi có điểm à, yếu nào không à, điểm yếu của em thì à, nói hơi nhanh chút xíu á cũng không nhanh đâu <laughs> em thấy vừa nghe rồi đó anh em trai có điểm mạnh gì không à, thì à, điểm mạnh mẽ có à, nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu Dạ, dạ con không có điểm mạnh nhiều hả dạ còn em có một ờ, cái, có ờ, cái, cái điểm mạnh khác có thì... tài lẻ gì không á ý là có một cái tài lẻ nào không cái giọng à. em nói chuyện nghe rất ngọt rất hay chắc hát hay lắm á đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát nhưng ờ, tí nữa em sẽ hát cho bạn rồi, nữ đúng rồi dạ bạn nữ điểm mạnh điểm yếu của em là gì giới thiệu cho bên à, bển nghe luôn dạ em được mọi người nhận xét là hiền lành vui vẻ hòa đồng à, em biết nấu ăn à, biết làm bánh thì em ờ, thích uh, trang trí nhà cửa với lại thích biết làm đẹp ừ, dạ. là quá tốt rồi <laughs> thế còn điểm yếu à, em um, có một sự hay quên nhẹ ví dụ như là em ở cùng bàn cùng phòng nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà à. dạ rồi có nào quên luôn tên người yêu không tình trường sao có mấy mối tình rồi dạ hai ba mùa đã dùng em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị chưa có mối tình nào chính thức dạ có yêu đơn phương ai không à, dạ yêu đơn phương cũng có những mối tình uh, vu vơ này nọ cũng có nhiều chị rồi ai đeo đuổi mình không dạ có chị mà sao không chọn được ai hả cứ đi uống nước đi chơi vài hôm ờ, một thời gian rồi là tự nhiên thấy ờ, cảm xúc chưa có nhiều ấy chị thế nên là không có thể tiến tới được các chị ừ. rồi vậy còn bạn trai tình trường mình sao em bên kia chưa có mối tình nào bên đây sao đây em mối à, tình? thì à, nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có ừ. còn mối tình mà hẹn hò để đi chơi vậy thì cũng một hai mối tình à. mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả có hẹn hò rồi hả <laughs> dạ đi chơi hẹn rồi. thì đi uống nước đi ăn có, vậy có nắm tay chưa à, nắm tay cũng có rồi chứ mà rồi có hôn chưa hôn thì chưa anh sao không hôn luôn đi dạ em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ khoảng khoảng bao lâu thì mới chín mùi em phải nhìn vào bạn nữ ờ, biểu hiện ờ, như thế nào em mới mới dám đúng không mới, dám mới biết được anh ơi dễ thương quá dạ em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không mẫu hình của người ờ, vợ người hả? vợ của em đó em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á chị gái em dạ đâu chị gái hai à, chị gái hai à, giống gái. như hai chị gái luôn hả dạ giống như vậy ạ chị gái giống y chang vậy luôn không ý là nói về là ngoại hình vì là là cao như thế dạ về tính cách à, tính cách về, sao dạ. tức là chung thủy về là luôn chăm lo cho gia đình à dạ. em thích người như vậy ạ thích người như vậy đúng không dạ. rồi rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha dạ. để tôi hỏi bên đây mẫu người lý tưởng em sao em thích người bạn trai um, vui vẻ hòa đồng biết quan tâm về ngoại hình thì uh, cao to có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị cao to đen nhưng không, không hôi dạ đúng đó chị chút nữa kiểm tra bao không có hôi <laughs> anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn nhiều dạ. khi hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được <laughs> em ơi anh đi cao nhưng cũng được to à. em có chấp nhận không ạ à? dạ cũng được anh ờ, mục tiêu ban đầu của em là cao ờ, mét tám body thì sáu múi nhưng mà bây giờ mà lỡ không được không được mét tám á thì thôi mét sáu trở lên được rồi không có tách ra sáu không có sáu muối mà tới mười mấy muối chỗ muối gì đó <laughs> được không <laughs> có cái gì không thích không thích ở người bạn trai không nói luôn đi khô khan quá tại vì em cũng ờ, văn phòng cũng rất là khô khan rồi không thích bạn trai làm văn phòng dạ tại vì hơi khô khan đó chị ai nói văn phòng là khô khan trời em có làm văn phòng không à, em không anh ạ em ờ, hiện tại em làm bên ờ, giám định container à, em cảm giác em có khô khan không à. container chắc ướt rồi <laughs> khô khan thì em không đâu em mình ờ, có thì ờ, lãng mạn ờ, được lãng mạn đó thấy dạ. chưa được chưa dạ được ạ được ha <laughs> em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông dạ em ghét nhất là vô tâm với gia trường á chị vô tâm dạ anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu vô dạ. tâm thì anh bao với em là anh không có đâu ừ. bao gia dạ. trường thì chắc anh cũng không có luôn không có luôn đúng không dạ vâng bao luôn mà mình đây dễ thương lắm đó bạn gái cũng dễ thương luôn vậy là em để, kiểm tra để tôi kiểm tra cái vụ hôi là anh linh kiểm tra rồi dạ, cái gì cũng bao nhưng mà anh chào chị ạ à. có bao men lì không dạ men lì theo như em hiểu thì là phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu bảy bảy bảy thì cái đó em không có còn nếu về về men thì chắc em có rồi ờ, men không men không men thì chắc có là men, men bao nhiêu phần trăm <laughs> có là một trăm phần trăm trăm phần trăm dạ nhưng mà nói men ly thì em không có ờ mà dạ. chưa hôn lần nào là biết hôn không <laughs> Ờ, chắc là cũng biết vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà bẩm sinh à, dạ nên có có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà gì thích mà thích ừ, chưa không ạ em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi à là có thích bạn nữ đẹp dạ mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm gì thấy người ta hôn nhau trong người mình cảm thấy như thế nào à, thì uh, em ước gì mình cũng như vậy à, <laughs> dạ. có rần rần trong người không dạ có có ha dạ. cũng được tạm tin tạm tin thôi nha rồi tự hai bạn tìm hiểu nha rồi nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được được thì à, khoảng 6 à, tháng đến một năm sáu tháng một năm dạ. em định lập nghiệp trong này luôn hay về quê à, em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để hiện tại thì không? em đang có dự à, dự tính là thì cùng lập nghiệp đã ở đây và em thì à, nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải à, hai người đang phải ở trọ còn sau này thì à, tại em cũng có mua được đất rồi mà à. chưa có tiền làm nhà thôi à tốt còn, mua đất ở đâu em dạ em mua ở thủ đức ạ thủ đức vậy dạ. là quá tốt rồi mà sao uh, ờ, mặt láng quá vậy dạ <laughs> ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy em luôn chăm sóc ạ à. à, da dẻ em hay chăm sóc dưỡng kem gì không kem thì em không ạ còn ờ, không em muốn mua kem dưỡng đi mua của chị cát tường nha <laughs> dạ. da mịn quá da mịn luôn à dạ vậy hả chị gái đẹp là bình thường mà anh em trai da đẹp lắm ổn rồi ha bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha chứ ờ, tôi thấy anh nói trăm trăm tôi thấy cỡ khoảng 60 ờ, thôi à, hôm nay em đi với ai Dạ hôm nay em đi với những người bạn thân nhất của em ạ Và em hò em thanh Dạ em. Uh, em chào anh Quyền Linh Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả à, em là hương bạn của thảo à, em thấy anh bên này thì ờ, cũng hiền à, nói chung là cũng hợp với thảo à, nếu được thì à, hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu men không men không chưa chưa, chưa. chết rồi em làm sao em em nói chuyện với mấy cổ coi chứ cổ nói em chưa men kìa chưa men hả à? để anh hít đặt cho em biết là anh có men không à rồi làm luôn đi được được làm đi bắt em. đầu một 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thôi được rồi, coi chuyện ập mặt dưới à Mặt không biến sắc Da mặt vẫn hồng hào Được Đó là mới được sức khỏe thôi nha Chứ chưa khắc khỏe là men nha Dạ <laughs> Bạn trai đi với ai? À, em đi với hai chị gái và anh chị và cháu ạ à. à, hai chị gái mà à, dạ chào là... gia đình ạ à. Dạ, em à, xin chào à, anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào à, quý vị khán giả trong gương quay. Em là chị gái của em Cường ạ. Ừ, theo em đánh giá thì bạn nữ ở bên này thì ngoại hình cũng chuẩn, <laughs> mặt dễ thương, tính tình thì cởi mở. Còn em trai em hiền lành, thật thà, chăm chỉ việc nhà thì rất là đảm đang có một số tài lẻ ví dụ như em có thể đóng được bàn ghế hoặc là tủ kề nấu ăn gì đó ở phục vụ cho gia đình mình là em có thể làm được mà làm đẹp làm làm kỹ đến với chương trình thì à, em thấy là cặp đôi này cũng hợp nên là em muốn gửi cho cặp đôi này à, một thông điệp là chương trình bạn muốn hẹn hò đã đưa ta tới bến đò tình duyên đôi ta cùng hồi cùng thuyền hãy cho cơ hội được quyền tròn nhau hay rồi cảm ơn chị vậy là hai bên người thân ủng hộ hết rồi ha bây giờ, bây giờ. các bạn sẽ nhìn nhau cảm nhận và nói chuyện với nhau nha rồi kéo rèm tặng em dạ em cảm ơn anh em ờ, dạ. tặng dạ. anh cuốn sách ạ à, cảm ơn em chào nha gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào có giống cái ừ, sự tưởng tượng của em ở ngoài không dạ em thấy anh ờ, khá đẹp trai à vậy à cũng có cảm tình à, cảm ơn em <laughs> anh thấy em như thế nào ạ à? anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành nhưng thùy mị có duyên dạ <laughs> em cảm ơn anh ạ anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ à? à, quan niệm của tình yêu anh là phải à, chân thành trung thủy không được lăng nhăng và tình yêu phải trước sau như một à, em thì uh, theo nguyên tắc 3 t thương yêu tôn trọng và tin tưởng vậy dạ hả? <laughs> à, những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ dạ. nên rảnh thì anh hay ngủ em thì rảnh thì em thích đi chơi mà em thích đi dạo lắm dạo quanh thành phố vậy á à, dạ. mà em là không thích tự lái xe à vậy thì hôm <laughs> sau ờ, cho anh là người ờ, tài xế đưa rước em có được không dạ được ạ <laughs> ông gia đình kế hoạch lập gia đình như thế nào anh thì ờ, anh nói là 6 tháng tới một năm là tiến tới hôn nhân hả anh À, theo anh thì vậy còn mà đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào dạ. tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên đâu biết được dạ <laughs> nãy nói hát nói à, lát hát tặng bạn nữ đó à, mặc dù thì anh hát thì cũng được hay đâu <laughs> thường thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì à. như bò đóng <laughs> <laughs> nhưng để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em dạ nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn anh sẽ không làm em khóc Anh sẽ không bao giờ như thế Anh sẽ cố làm tất cả Để cho em tháng ngày bình yên nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày Khi màn đêm nhẹ buông xuống anh sẽ ru em giấc ngủ ngon anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền anh sẽ nâng niu vòng tay ấy không để em một ngày xa anh Trời. nếu là anh, sẽ cùng em đi hết con đường dài khi buồn đau và khi hạnh phúc luôn có em bên cạnh anh thôi nếu là anh <laughs> thì anh sẽ hứa dù mai sau hay ngày bây giờ em sẽ luôn là tất cả em vẫn luôn chiếm tròn tim anh ôi tuyệt vời ủa em hát bài gì vậy về em mà hát bài à, nếu là anh ạ <laughs> nếu là anh thì anh sẽ ru em ngủ đúng không? rất tự tin rất hay em dạ, hát cũng hay nhưng mà vì bạn gái nên em thì hiện hết mình đúng không đúng rồi nhiệt tình bạn rồi, gái đã rất là siêu lòng với bài dạ. hát của em ai dạ. buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn dạ đúng rồi chúc mừng luôn dạ Thôi em cảm giác của em như thế nào dạ em thì anh hát ờ, tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ à. <laughs> em ờ, muốn đáp lại ảnh gì không dạ em cũng hát giờ như vậy thôi em hát giờ em hát tặng anh bài rồi <laughs> đừng có níu lại em nha dạ. em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa việt nam nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần lòng buồn rời rời xa xăm gợi lại kỷ niệm khôn nguôi Thương khói lam ban chiều và mái tranh thơ còn nằm nôi đây là một cặp song ca sống thần <laughs> hai bạn hợp nhau nói chung là à, hát thì à, vui ha nói chung là rất là dễ thương có duyên lắm á cho nắm tay cái đi chưa có yêu nhau lần nào chưa có tình đầu tình cuối gì nắm tay thiệt chặt nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa <laughs> anh thấy ờ, con tim ờ, anh cũng ờ, rung lắm rồi à, cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy à, <laughs> em cũng thấy hơi rung rung à, em nghĩ là hôm nay mình tên đây là một cái duyên rồi chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn à, xuống đây em dạ. nói chung theo nãy giờ quan sát thì hai bạn rất là hợp nhau ha đây về cả tính đây. tình mỗi người có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều đây là một cặp đôi rất là xứng đó ha bây giờ mình sẽ có 30 giây để nhắm mắt lại suy nghĩ và quyết định rất dễ thương suy nghĩ thật kỹ nha bởi vì khi bấm nút là chúng ta hẹn hò và tiến tới hôn nhân thật sự rung động thì mới bấm còn nếu không chúng ta đừng bấm hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm một hai ba coi rồi, bây giờ mới nắm tay thật sự nè xin phép nhà gái hôn đi em xin phép bên ờ, nhà gái cho anh ờ, được hôn em không được hôn em nào hôn em thào à. à chứ đây hôn em với em với đó chết luôn à rung quá hả dạ nụ hôn đầu tiên phải hôn kỹ lên chút xíu nữa dạ. hôn lâu chút nha hôn lâu chút xíu nụ hôn đầu tiên đó bắt đầu từ từ khoan để nguyên để nguyên <laughs> 打点出来。